Hello, mình là Trường đến từ Bell Studio và hôm nay giới thiệu cho các bạn một cái microphone đến từ Boya M100D kết nối với điện thoại iPhone, iPad qua cổng Lightning. Trong hộp thì gồm một cái microphone như thế này. Đây. Và bây giờ mình sẽ tiến hành test giữa microphone của điện thoại và microphone của Boya xem thử chất âm như thế nào. Hello 12345678910, hello 10 Hello 12345678910 Hello 12345678910 Ok Hello và đây là micro của điện thoại Alo 12345678910 Hello hello 12345678910 Alo 12345678910 Đối với microphone của Boya thì nó lọc cho mình cái tập âm giống như là microphone khi mà mình thu từ cái điện thoại iPhone này thì nó sẽ bắt được cái tiếng gió của máy lạnh còn khi cắm vào cái microphone đôi da thì nó sẽ giảm đi một số tập âm nhất định để giúp cho cái giọng của mình nó rõ hơn nó chi tiết và sạch sẽ hơn đấy nhưng mà đối với cự đi gần thôi giải frequency response của nó thì sẽ từ 50 Hz cho tới 18 kHz thì cho giọng của mình trong hơn, rõ hơn và sáng hơn rất là nhỏ gọn và tiện lợi có thể mang bất cứ nơi đâu làm video, làm vlog tại chỗ mini tại nhà à, hoặc các bạn có thể là phỏng vấn đấy uh, mình có thể là kẹp như thế này và phỏng vấn đối phương đấy các bạn đã nghe qua chất âm của microphone Boya M100D như thế nào thì hãy để lại một bình luận phía bên dưới